các bạn xem hai bố con mình đi nhá ôi bố ơi sông sóng to quá làm sao mà bố có thể bắt được cá được alo bố à bố ơi bố cho bố bố bố xuống bố bắt nhá ui có con cá bắt kìa bố bố cẩn thận không nó biết bố không nó không bắt đâu con là con bé con ạ à. để bố xuống xa xem có gì bố mang về cho hai mẹ con con ăn ôi bố ơi con lo lắm nó có sắp đang vào mới bay xuống sâu ai chà chà một con cá mập to đang dưới đáy sông này ôi dồi ơi nhiều cá quá không biết bắt con nào đây để ta xuống dưới đáy xem có con gì ta bắt nào kiếm cái gì để chặt để ta có thể đâm được nó à ta biết rồi ta sẽ đi vào vùng chỗ nông nước để ta bắt ra vùng này xem có cá gì ngon không ở đây toàn cá đỏ không ngon lắm trời ơi chỗ này sâu quá ta lặn một vòng xem sao à được một con được một con mang lên rồi bắt được một con nhá biết chứ còn nói cho bố bố sống bố bắt tiếp à bây giờ ta phải kiếm cái gì về cho vợ mình ăn đã vợ mình thích mà à tao lăn xuống rồi đại con đợt này sẽ bật bố cho một món quà dưới đáy sông đây đó là cái gì nhở ôi giời ơi một con trai có ngọc ôi rồi con trai có ngọc à thế đấy các bạn ạ à bố mình á à, bắt được cả chai nhá bắt đầu bố mình mang lên à, bố ơi con thích quá bố ạ bố lại xuống nữa đi bố bố không nó bắt tiếp đi ờ con cứ từ từ đây lắm cá lắm để bố xuống một lần nữa xem sao lần này cá nhiều thật con vàng này lúc này trên bờ một con khủng long đang đi đến ôi bố ơi khủng long à khủng long ơi cứu bố bố với khủng long cứu bố bố với yên tâm ba tao xuống tao cứu cha ái ra khổng lồ nhảy xuống nước đi tìm bá bi lúc nào bá bi lặn không biết ở đâu có sợ có sức không không có sức là chết đuối đấy chết đuối thì nguy hiểm lắm để ta đi tìm bá bi ái lại con cá mất bên cạnh lúc nào bá của bá bi là không biết chỗ nào mà lặn nữa lại bố xoáy một vòng bố xem xem có con cá nào không ái già ơi nhiều cá quá ta lại phải đi tìm tiếp ta tìm ta bơi ta bơi khắp còn dưới đáy sông sông rộng mênh mông này cá thì rất là nhiều không biết là đấy lại một con cá mập con nữa con này thì sợ rồi con này ta ba tát trời ơi bây giờ ta ở dưới này la này ta phải nếm và uh, thở thật lâu không có thì sẽ bị uh, sẽ bị uh, bọn cái nước nó sẽ vào mồm và lúc này ta sẽ chết ở dưới sông thì vợ con ta sẽ lấy gì mà ăn lấy gì ta nuôi nữa Ôi lúc này trên bờ thì bé Bi rất là lo lắng Không biết là bố mình có lên được nữa không Dưới sông thì rất là nhiều cá Cá vàng này, cá đỏ này Rồi cả cá cờ nữa Ôi nhiều cá thật công nhận sông này nhiều cá mà nắm bọt quá công nhận ở đây ấy, à, sông thì à, có rất là nhiều à, thực phẩm mà cho cá ăn à, các chất hữu cơ vân vân cá ăn bao rồi lúc này thì à, Tối của bạn My không biết bơi chỗ nào Nước sông thì đục mờ này thì làm sao mà nhìn thấy bố được Đại Bi lúc này trên bờ chắc là lo lắm đây Nhưng không sao cứ yên tâm Chúng ta thử ngắm một số đoạn dưới sông một chút nhá Sông này toàn cá to Các bạn thích không? Ui giời ơi con vàng này, con sọc này, con dọc dưa này Ôi rồi cả cá mú này Cá diêu hồng cũng có nhiều thật à, Có cả cá diêu hồng à Đúng rồi đấy các bạn nhìn không này cá diêu hồng này ôi rồi ôi cá diêu hồng nhiều thế cả cá thần bơm nữa rồi các bạn nhìn thấy không rồi lúc này á không biết là bố của bạn đi đi đâu rồi lo quá lo quá cơ, không biết là bố của bạn đi đâu mà bơi đâu dưới sông này thì thật là sâu ôi lo quá bi bi lúc này trên bờ chắc là lo lắm đây lúc này không biết có ai đến cứu cho uh, ờ, bạn không nhưng mà rất may là có khủng long ở bên bờ khủng long là một loài vật rất là thân thiện với con người khủng long nó chỉ là uh, ăn những cái loại xác thối thôi chứ nó không bao giờ nó ăn thịt người đâu còn khủng long rất là ngoan đấy đây bây giờ ta xem nhá xem là bố của bạn sẽ lặn đi đâu trời ơi ta nhìn sâu quá không biết lặn chỗ nào đây rồi Bố ơi bố lên đi Trời của chúng ta rất là hồi hộp Đúng không các bạn Hồi hộp quá cơ Không biết là Là là là Bố của bạn đi đi đâu rồi Không biết nữa Sợ quá Không biết thế này thì chúng ta làm sao biết được Bố bạn dưới sông thì rất là nhiều cá cá gì cũng có các bạn nhỏ ạ à. các bạn câu á lúc nào các bạn ra sông các bạn câu câu giống như các bạn đi công viên à hai anh em nhà khổng lồ to hai anh em khổng lồ to hai anh em lúc này à, anh học sinh kia bé em với à, mặt đó nó xuống rồi đấy mà con khủng long à, à, nhỡ nó xuống rồi đấy ôi rồi đó đi đi vào một cái gốc cây rất là to ở dưới sông này ôi các các bạn nhìn xem sợ quá sợ quá ôi rồi thế là chết rồi bố bạn bi bị uh, ngạt mũi và chết ở dưới sông rồi đang ngất dưới sông này này các bạn nhìn thấy ở dưới không à khủng long xuống rồi khủng long xuống không biết khủng long có giúp được không nhỉ chắc là khủng long bay xuống được đấy các bạn nhìn xem nhá quay khủng long xuống cứu cho cứu bố bạn bạn bi wow được rồi khủng long kéo bố bạn bi lên bờ đi giỏi lắm giỏi lắm giỏi lắm kéo lên nhá giỏi ôi quá giỏi Ờ, xin cảm ơn các bạn nha Không biết là bố mình có lo mà không Còn một chú khủng long ở dưới nữa đấy Nó đang cứu đấy Thôi bà ta đi đây Để cho khủng long nhỡ nó cứu nhá Bây giờ hai anh em ta sẽ đi à, bây giờ cảm ơn cảm ơn khủng long yêu quý của ta bạn thân của ta cứu ta cảm ơn bạn nhé sẽ có ngày chúng ta sẽ